Này Ratatouille, chắc anh trở thành Marini Anh đưa em lên sofa, xem phim như ở CGV I'm fighting our spot, they call me the Shinichi Em ơi lên đây đu đưa đi từ Tây Ban Nha sang gì. Lên đến trên du thuyền mà anh thả đâu đây I'm claiming over you vì em là quả dâu tây On a Dubai trip, mua cho